Xin mời các giám định sân B công bố điểm Giám định 1 90 Giám định 2 90 Giám định 3 90 Giám định 4 89 Giám định 5 88 Tổng điểm đơn vị Cần Thơ 269 điểm Mời ba vận động viên Ái Hiệp cảnh đinh học dụng đơn vị quân đội Xin mời các giám định sân bay công bố điểm Giám định 1 87 Giám định 2 85 Giám định 3 86 Giám định 4 85 Giám định 5 85 Tổng điểm đơn vị An Giang 256 điểm Mời ba vận động viên Thị Hiền, Quỳnh Trang Thị Quỳnh, đơn vị Hà Nội Rồi má. Xin mời các giám định sân mê trong bố điểm Giám định một tám mươi tám, Giám định hai tám mươi tám, Giám định ba tám mươi tám, Giám định bốn tám mươi tám, Giám định năm tám mươi bảy, Xin mời các giám định sân mê tạm nghỉ tổng điểm đơn vị Hà Nội 264 điểm Xin mời các giám định sân bay giám định một Huỳnh Thành Công giám định hai Trần Hoài Hận giám định ba Nguyễn Ngọc Quyền giám định bốn Huỳnh Văn Hải giám định năm Bùi Đặng Ngọc Dung Sơn Tây Xuân Dũng, chính viên Cao Trọng đơn vị công xin mời các gia đình sân bay tâm bố điểm Xin mời các giám định sân B công bố điểm Giám định 1 89 Giám định 2 89 Giám định 3 90 Giám định 4 89 Giám định 5 89 Tổng điểm đơn vị Cần Thơ 267 điểm Mời bốn vận động viên đặng vệ Tất Mạnh Tiến Hạ